Ngọt ngào đến mấy vẫn tan thành mây dại khờ đến mấy cũng hạng 12. <laughs> chín điểm á ai vậy ok không gớm chìa này 안녕하세요 chào đạt bùi chào gia gia chào ozin chào tân phát chào mọi người nhé lạ lùng là ngày em đến <laughs> à bố chưa bố chưa thiếu một người nữa nè thiếu thiếu thiếu thiếu văn quý anh ơi thiếu văn quý ta ta ra ta ta ta ta ta ra ta ta ta hello hải đăng nha em tôi đánh giải văn quý đây là gì nhỉ để em mời vào cho nhanh có rồi anh Văn Quý Hello em à, hello à, hello anh Nguyễn Đạt nhá. Ngon <laughs> ngon. Ngon. Chúc anh may mắn bình tĩnh nhà. Ok, cảm ơn chúc Quỳnh nhiều nhé. Ok. Anh tầm khoảng 15 à, điểm là vào rồi. Nhưng mà để 15 điểm thì à, nói chung là cũng phải cố gắng. 15 điểm thì hai cái top 4 với cả một cái top 6. Ờ đấy. Nói chung là bà có hai trận vào top anh em ạ. Thành ra là cứ đánh ờ, focus đi. Vào vòng trong rồi hãng ôn anh em ơi. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ngoại binh top một anh top hai à năm bom á à năm bom top một anh top hai đẹp anh vào top bốn là được rồi naki ơi phải cố gắng top một chứ anh à ừ nói chung là mình cứ đánh cố gắng hết sức thôi nhưng mà nói chung là cứ phải luôn ờ, đánh nó gọi là an toàn để vào top bốn cho anh em ạ tại vì vòng bảng mà mình nghĩ là cứ vào trước đi xong rồi vào đến vòng trong ấy thì ôn in sau đến vòng trong không thật ra là phải chung kết ấy, với ôn in còn không thì bán kết cũng đánh làm sao để vào được là được chung kết thì nhiều khi là đánh một là top cao hẳn hai là thôi không có giải cũng được thì như vậy nó hay hơn chứ bây giờ đánh top một cố quá xong rồi một hồi ao top thì cũng gì gì á <clears throat> thì tôi đã cảm ơn hậu vt bao nhiêu tuổi á em tú ờ, chín chín nhá chín chín là hai mươi ba tuổi anh ạ good luck à good luck à thank you dù anh này cút với fan à <laughs> có đâu em tú anh giải mà cút này đấy vô đây cái ông kia đâu rồi ông kia ngủ quên à ờ ông không ngon nè cho hiền đỏ đen vào không à quên cho anh hải vào không <clears throat> một ông không vào à ông kia không on à sẽ mai trở che cho em một đời vẽ sao? mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu mềm khi em mỏi mệt anh vẫn mãi mãi không đôi rời em chào anh tô nhá em cảm ơn anh tô nhá đánh tốt nhà được luôn anh tô ơi em cảm ơn anh nhiều nhé ten ten ten ten ten ten ten ten ten nguyễn đạt em cảm ơn nguyễn đạt nhá em cảm ơn anh nhiều nhá ok em cảm ơn mọi người nhiều một ông kia chắc là ngủ quên hay là gì rồi hay là chưa on gì đó mình mời nãy giờ mà người ta chưa on game á thành ra là chắc là người ta đang có một cái chút gì đó trục chặt hay là người ta nhớ nhầm lịch á nhiều khi người ta nhớ là đánh tối chẳng hạn á <laughs> ui văn quý hôm đầu hai mươi 21 điểm hai hôm sau tám mươi bảy à <laughs> vô thế giờ sao anh ông kia không ngon giờ sao giờ ông kia không ngon thì sao anh cường Ờ on rồi, on rồi, ok on rồi. Ok. Trừ không? Tú ba tỷ ba sao giờ khác thế à? Tú này làm gì có tỷ nào? Không tỷ. Em Tú với Trồn Lè lại tương tàn nhau rồi à? Ừ, nhưng mà Trồn Lè thì bây giờ phải là hai top một với một top cao ấy, thì mới vào được anh Tô ạ, thành ra là hơi khó. Văn Quý vào đây Văn Quý ơi. à mình có cục mụn ở trên đau quá hơi đau thật cục mụn này hơi đau anh em ạ cố lên cố lên vd phải vào trong á vd vừa nhiệt tình lại nói chuyện hay à. em cảm ơn anh nguyễn đạt nha <laughs> nói chuyện thì có thể làm em chưa hay nhưng mà nhiệt tình thì chắc là em có đấy vô này vô này vô này vô này dào dào dào bùm bùm bùm bùm còn yêu ơi không em ơi em nghĩ anh tự ao ra đánh ranh đi để em săn mặt cười cho nó nhẹ đầu anh ơi em không ạ à. ok chào chào vũ nha. ơ từ từ nhá tập trung tập trung mình nghĩ là lấy đai máu trước đi đai máu thì nhiều khi làm một mình uh, chắc là lấy đai máu chứ anh em ạ lấy giáp lửa quỷ thư đẹp là dễ quỷ thư thì hơi cùi nhưng mà giáp <tsk> lửa giờ mình thấy hơi ngon á em tú bú mà chưa bú mà anh biêu, em tú vẫn ao được mà em tú phải mười lăm điểm cơ phải mười lăm điểm cơ anh biêu ơi biêu bảnh tóc mình sắp dài ra rồi này anh nói dài sau cơ mà em dai mặt cười đừng nói với anh em rất buồn đừng đến hello phạm xuân hiền nhá hello anh nhá với em khi em cần xin anh đừng mặc bay baby vì lần nói đã khiến anh đau lòng chắc thôi đang đánh giải à vt à, đã đánh giải đang diễn rồi hello phạm huy nhá chào mọi người nhá em tưởng anh chắc xuất ao dài rồi đánh gì nữa vậy làm cái cung đẹp là dễ à nhặt đồ auto thua anh em ạ nhặt đồ auto thua không là nhặt được trứng năm mà trứng bốn à căng á căng á hello em tú chiều nóng được nha em tú à hello văn thiên nhá ok ngoại binh, ui có một nhà ngoại binh rồi kìa ngoại binh lucian ngon nhá lucian đẹp ngon nhá <clears throat> chè còng vt quốc là đẹp mà không không ui nóc tơn hai à nóc tơn hai thì hơi bị ngon đấy nhá từ từ đấy anh em ạ mình đang muốn lấy cái nước bắt ra hơn á nên là đợi một chút sao có tiếng đọc mần giống của chuột lè thế em mà tại em xài cái à, obs của máy trẻ thành ra lâu lâu nó có anh lâu lâu nó có đấy anh tô ạ lâu lâu có ừ, sau này ít view vậy à chắc là do mình like cùng thời gian với chè đánh giải nên là không có view anh em ạ nhưng mà mình nghĩ là không sao đâu mình nghĩ là không quan trọng đâu cứ tập trung đánh vào đã anh em ạ vào đã hộ pháp thăng hoa với cả hiệp hội thách đấu à? hộ pháp thì đép ngon thăng hoa thì nó hơi gì gì á mình nghĩ là lấy hộ pháp mà đép nhá thăng hoa thì kiểu có một số bài chơi được thôi á thăng hoa đi chắc cốt một chút anh em ạ bốn ấy này bốn công nghệ khá là ngon nhá bốn công nghệ khá là ok mua con này bỏ dốc đồ đi tí xài cái ấn ra được ấn đấu sĩ đẹp chào em tú nha em chào anh tí nhá cách nói chuyện giống sen nè có không vậy có không vậy sen nè nói chung là trận này mình cố đánh top bốn cho anh em ơi bùm bùm đây từ từ nhá đồ của mình hơi xấu đấy thật đồ này hơi xấu nhá đồ này hơi xấu một xíu nếu mà bốn công nghệ thì ờ, đột biến à đột biến mình mới bán xong đúng không máy móc máy móc tầm này thì chưa xài được đột biến à máy móc thì tí nữa xài được anh em ạ ra được đấu sĩ hay là ra được cái ấy thì ngon hơn đấu sĩ hoặc các thứ thì ngon hơn nhờ bài mình cái đắp máu đấy anh em ơi thông thả ok top một năm năm sao em tú cổ vũ em tuấn anh cảm ơn tuấn anh nhá ngon ngon ngon bỏ dọc đồ cái mua con này lại em tú cố lên này em cảm ơn anh hiệp nhá ấn ngoại binh nhá ấn xấu thế không sao không sao không sao lo được mọi người ạ lo được cứ bình tĩnh thôi cứ bình tĩnh thôi cứ bình tĩnh thôi đép đã đép đã đép đã ui ngô quýt hai thì hơi căng con này ngon nè nếu mà win thì mình bán thì mình mua con này lại cũng được ta ta ta ta ta ta ta thú tượng tầm này không ngon á cơ bản là mình à, nghĩ là mình đủ tanh rồi mình cần thêm đam á thì tí nữa mình lấy một cái giáp lửa hoặc là một cái nỏ xét á thì có đam hơn còn không thì lấy bàn tay hoặc là blue nói chung là cứ đép đấy anh em ạ nhà này cũng không có đam này chắc là mua con này anh em ơi bỏ cassadin đi ok tầm này mình đánh bằng lầy lầy á là được rồi con này à mình đã muốn úp cấp lên á bán con này đi lên cấp vì cho con này vào được là bốn cái ấy thì mạnh khởi luôn thì bán con này đi cũng được nếu mà win thì mua con này lại là đẹp là hợp lý chuồn léo úp năm mà nam bom mày, nhà này hai sách ấn nhưng mà hình như là không không liên quan đến nhau lắm ok được nhá mình có heo hai con này hai nữa là mạnh khởi luôn á năm con năm con cái đẩy máu cái đẩy máu cái nãy giờ mình có cái đấu sĩ thì đẹp luôn đó thật máy móc thì tầm này chưa xài được cơ bản là mình chưa kẹp con máy móc nào vào được á hơi cùi trẻ úp năm anh lâm mất trích trận này nhiều nhà đánh xạ thủ á thành ra là mình nghĩ là lấy uh, giáp gai cũng ok giáp gai cũng ngon á cố lên em ơi chị tin em mà được chị vi ơi em cảm ơn chị vi nhá mình lấy bàn tay chứ có đam cũng được còn không thì lấy giáp lửa nói chung là lấy một đồ đam trước đi mình nghĩ là lấy cái gì cũng được lấy giáp lửa cũng được làm cái đai đi làm cái đai làm cái giáp lửa đi từ nhá hai con này cũng ngon cơ nó có hộ pháp với cả cái công nghệ trâu nhỉ anh em nhở mình nghĩ là mình win được á bắn phát nữa là win à, ok được nha được nha con heo hai quan trọng hơn anh em ạ bốn đấu sĩ ngon hơn á mình nghĩ là công nghệ ngon hơn đấy công nghệ nó có đam được còn lại bốn đấu sĩ là mày không có đam á ok heo hai này bài mình đép được rồi á nói chung là bài mình đép được thoải mái form mày đầu game nó mạnh lắm mấy con công nghệ cơ bản là nó cứ búp dép á búp siêu á thành ra để sốc đam nó hơi khó với cả đầu game hộ pháp nữa cơ mình nghĩ là tầm này bài mình win trích được hai nhà để bên phải này. ui lại là một cái nhà gì nó đột biến anh em ạ thật lúc nào cũng phải có một cái nhà gì đó đột biến mới chịu được hay sao á gặp luôn cặp bài này nhiều khi mình thua ấy chứ lại là con morgana hai cầm cái thú tượng senna cầm uh, cung xanh auto mình bị nhà này cắt xích trong giải anh em ơi lần này giết con mo hai kiểu gì đúng kiểu cao tơ cứng em tú luôn á cố lên team ơi đừng có búp siêu nữa đừng thể lại mo hai rồi top một nhà cố lên em tú em tú mãi đỉnh nhà ok em cảm ơn anh văn thiên nhá mo hai mình cứ bị đen đấy thật mất trích thì hơi nghèo ta ta ta ta ta ta ta đai máu tiếp à lại là đồ thủ à ê có đập đồ ngon này đập đồ ngon á đừng nhật cả nữa em nha em tú của à? em tú có cợt nhảy đâu cơ bản là người ta đỏ thì mình chịu sao giờ người ta lên được hai sao để em tú ui ba ngoại binh này đây từ từ nhá con này vào bán này đi anh em ạ à. đao sau lên cấp anh em ơi tí nữa đợi đồ xấu và đập một thẻ luôn nhá nhà kia sdu ba luôn rồi top hai thôi được rồi trẻ cố lên mọi người và editor tin okay. trẻ hết tiền sriu ba ui hay này giết được con này hay này đép được một con ui con này à? is mine. Da da da da da da da. Empire above all. Vậy đi. bốn xạ ui con heo đang chạy tới bị chết rồi anh em ạ mấy ông có vốt bẫy đêm ngủ hay mơ thấy hai blitz ơ à. giáp tự chế không ngon mình nghĩ là lấy thêm tiếp tế trang bị đi lucian hai ngon nhá nỏ xét à nó xét à từ nhá xếp cao lên đi anh em ạ xếp cao lên cao lên cao lên tí nữa mình đập cái máy móc này đi cũng được này mình đánh ấy luôn cũng được nhờ, mình đánh mình đánh renata luôn cũng được á đánh renata cũng được á trận này bốn rồng xanh à trận này bốn rồng xanh này là gì đấy bốn nhà phát bốn bốn con rồng à, bảy nhà phát minh hả ui từ từ nhá tưởng galin bắn chết thì bịp hai này hai đồng này bài mình tầm này thì đép được thoải mái ai da catlin này hư vậy catlin này hư vậy nhà này win đi nhà này win đi hai hai hai em tú lấy đồ trước cái em tú lấy đồ trước cái đập ba đồ lớn luôn đi em ơi nhìn xấu mà ok ok bây giờ em tú cầm một cái blue để đép này nói chung là tí nữa em tú đập mấy cái này đi đánh reanta cũng được này bây giờ em tú nhặt đồ reanta thôi quỷ thư à quỷ thư hoặc là lấy kiếm quỷ thư đi có giáp lửa rồi nhưng mà tí nữa mình đập mấy cái này đi nhá đừng ai nhắc đến anh một lời để em bớt chơi vơi khi nghĩ tới Top 1 200 sao? Lên cấp. Bỏ bớt công nghệ ra không được. con tơn đi, nóc tơn tầm này mình nghĩ là ok hơn á. đầy máu đi anh em ạ ok nói chung là mình đánh phong cách gọi là để vào trong và giải trong thôi nhá chứ bài này của mình mình nghĩ là không top cao đâu mình chỉ gọi là cố dẫy với cả đánh bằng máu ấy tí nữa mình à, cố gắng cái top bốn top năm trận đầu đi tại vì lúc đầu bài của mình khởi động nó hơi xấu anh em ạ nên là trận này mình cố gắng đánh được top nào hay top đấy nhá từ nhá bốn công nghệ hay là bốn đấu sĩ ngon hơn bốn đấu sĩ thì tăng máu với cả mấy con này đốt nó ok hơn vậy thì bỏ này đi mình nghĩ là không cần tanh nữa đâu ba liên xạ đi cho có đam anh em ạ chủ nhật có đi đâu chơi không em á em không anh tô ạ em tú chỉ đi uh, đi ăn lúc trưa thôi nhà này có kazik hai à chắc là mình thua rồi anh em ơi kazik hai thì hơi ghê nhưng mà cố đép được bao nhiêu thì đép nhá bài mình mà có blue á thì mạnh được nhưng mà bài mình chưa có blue anh em ạ bài mình có blue là siêu mạnh luôn á nốt con nè một đồng mà phải hack là cái blue cơ thì ok á để cho mỗi tình đầu tan vỡ Lucian với cả con này nữa Kha Dích Mình nghe đập đồ luôn á, được á Từ từ đi, đợi nốt xem có đồ gì xấu nữa không phải đập nhá Thật ra là ba cái đồ này đập được hello anh giúp mi đẹp da nhé trận này cố giữ máu thôi anh em ạ tại vì lobby tí mạnh lắm Được. ngon nha ngon nha ui quên hai thì giữ lại anh em ơi sù quên hai thì giữ lại khá là ngon nhá vệ sĩ thì hơi phế nhưng mà cái này thì cũng được vệ sĩ thì hơi phế giống cút quá dậy con này hai à kiếm súng ở quyền năng thì đẹp hai renanta à? ngon chết rồi đấy chào anh vt lại không dỗi kìa à, anh sinh ngày bao nhiêu á anh sinh ngày hai tám tháng một nhá để cho mỗi tình đờ tan vỡ chôn dẫu trong từng giấc mơ khi còn có nhau tình đậu là tình dở dàng em ơi ghét sai hai này tình đâu như mình nghĩ là cho con sù quên ngon hơn anh em ạ cho đồ sù quên nó ngon hơn một con vệ sĩ vào nhờ bây giờ có một con vệ sĩ vào cho nó trâu luôn cũng được ấy chứ coi như là mình chấp một cái ấy nhá mình chấp một quả trứng đi trận này lên chín top một á lên chín kiểu gì ấy, chưa biết là lên chín kiểu gì luôn á thật trận này chắc là đánh ở tám thôi anh em ơi tí tách nhà này vi hai gớp chè ơi gớp chè vi hai luôn gớp chị ơi con Cali này bắn chết rồi anh em ơi cho đép nốt con đi cũng được ok ui hai hai được con nữa à vt giúp chè nổ hũ gái giúp chè nổ hũ gái xe rua nữa à chắc là Một mình bán con này đi anh em ạ Chúc anh trẻ lai tốt nha. Vệ sĩ ông có đúng không? bán này đi. Nhà anh uh, Vương sắp đi rồi này. Nhà anh Nghĩa thì chưa biết. Nhà năm bom mạnh này. Nhà này con ấy. Kíp Mỹ. Nhà này go week ba Kinh đó. Chết rồi. Để như vậy con da van bị kẹt nhà anh em nhở. Lỗi mình quá nhưng mà mình nghĩ con ra ván chả quan trọng đâu à không lucian lướt đi à? à ok nhà này tầm này đẩy máu đau quá, mình có vệ sĩ thì đỡ được một chút ép được một con nào à. đâu trận này cố cái target top bốn nhá là được nhá trồn lè thua trồn lè thua trồn à? lè đang vi một anh em ạ bài mình bây giờ cần một cái kiếm súng hoặc là một cái quyền năng thì mình nghĩ là ưu tiên quyền năng trước đi cũng được ui renenda hai cầm nước mắt á ui victor victor anh em ạ lấy được victor thì lấy victor khá là ngon á lấy victor đi tí cho victor cầm cái ờ, nón hoặc là cầm cái ờ, quyền nạ cuồng đao hoặc là nón gì cũng được để cho mỗi tình đau tan vỡ siêu côn ai xa đột biến này thì thôi anh em ạ cho con uh, à, gp nhá tí dù gì mình cũng bán á chưa renta hai anh em ạ từ từ thôi ghép được vài con đấy to to kẻ được cái này kẻ được một cái nhưng mà chỉ đép được vài con thôi à khó nhở top đôi hai tám một sao anh ơi á và trời cho với cả nhận hai trang bị mình nghĩ là lấy tiền đi mà roll đấy anh em ạ lấy tiền đi mà roll Sagic hai à. Ờ, bỏ đi. một con hoa kín anh em ạ Stream. cho tạm con uh, heo đi tí nữa phải thay mình nghĩ là bài mình dễ top ấy chả việc gì phải lên chín đâu cứ đánh ở đây luôn cũng được tại vì tầm này người ta nói kim cương ấy mình không dùng tiền ấy là mình bị đẩy máu đau lắm mình lên chín cho chắc mình tôn ra à con rác này chưa vô à bảo sao thấy thiếu thiếu hóa ra là chưa cho con rác vào lỗi mình lỗi mình lỗi mình em ạ lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi em tú lỗi em tú lỗi em tú quá tú đần thế kìa ừ rác kìa rác kìa tú đần quá nhưng mà em tú vẫn là con vi đó mọi người ơi không có con vi thì bộ này yếu lắm cho em tú cái kiếm đây không có kiếm mà kiếm tai máu nữa cút rồi ông kia ôm năm con danh với một nhà danh hai Vi giờ mới có một con đau đau đau đau đau đau đau mình cần v hai em ạ à. Victor hai tầm này mình nhiều đam luôn đấy chứ. Giống đi lắm mà. Ờ ừ, em tú đi á. phi mọi người ạ à gặp nhà này em tú đi rồi nhà này con ngô quýt điên quá người ta có phức lành á vệ sĩ đâu rồi em nghĩ là cái vệ sĩ ông cần ấy bài em cần con V hai á nhà này dãy được lâu quá em nghĩ là top sáu được rồi không sao đâu nhà này năm máy móc bốn nhà phát minh nhở bỏ này ra là một con sáu máy móc đúng không chỉ con ori à ba si ba sao không kéo con siêu côn qua Rianta mình nghĩ là con Rianta không cần búp á búp cho con cáo được mọi người ạ hôm qua tiếc cho chàng trai buồn thật, hôm nay có tiếc cho bắc giang không đấy à em tôi nghĩ là lo được thoải mái mọi người ơi không sao đâu không sao đâu nhà này mẹ văn quý sắp chết rồi này nhà chè win này cơ bản là mình dôn không vi á hơi thiếu tanh từ nhá hơi căng á mà bài chè lấy cái ló trúng thưởng à vé trúng thưởng thì nói chung là mình nghĩ là sắp đi rồi đấy gặp nhà ấy là đi á gặp nhà nhà này này phải lo được đấy nhá ok phi ơi em tú lo được tự tin á em tú tự tin á trận đầu cơ bản là lúc đầu em chấp cái quả trứng á xong rồi lúc sau em đập nó không ra lõi ngon á không ra cái ấn ngon á thành ra là hơi chấp một tí em nghĩ là trận vừa rồi mà được top bốn top năm thì thành công hơn nhưng mà top sáu thì ờ, nói chung là cũng được không top bảy top tám mà được rồi nhà bên kia nhà bên kia bốn dinh nữa anh em ạ trẻ đi rồi nhà văn quý cũng đi luôn này nhà này mà đi thì đẹp ba điểm ba điểm bây giờ mình phải cần mười một điểm nữa nói chung là hai game mình top bốn nữa thì được sao hát cua chè bảo đánh giải trai hát mà kết quả nó lạ vậy? gì ép chè ơi y. Nhà này chắc là mạnh lắm ấy, top 1 nữa. Gowick để đây hơi ghê nhá. Ui, con Gowick để đây hơi điên rồi. Thôi, con Gowick này cào hết rồi. Ui, sắp đôi luôn. Vinh Vingulo hay vậy. Game này nháp game sao làm lại à? Game nào cũng nháp được không? em tú phế quá sáu nhưng mình nghĩ không sao đâu thoải mái thôi còn hai game đó anh em ạ để cho mỗi tình đau tan vỡ cứ tà tà thôi tà tà mà chơi thôi càng vội càng cút càng vội càng cút không có gì phải vội cả mình cô có thực lực thì cô phải buồn đâu anh Vậy là GF đã chứng minh cái danh vô địch hồi trước là một sự chó đỏ mặt cười. cùng cuộc cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu chưa em tú đánh em biết ai tốt nhỉ em cảm ơn anh long hoàng nhé, sao bây giờ thấy em tú đánh bài warwick à em tú đánh ranh thì có thôi còn đánh trong đây thì chưa có một nhà afk rồi à. ok warwick đồ gì gì mà nhạy ấy nhở nhỉ cơ bản là, là đánh giải thì ấy á vô vô vô vô Không sao anh, tim ghiền còn có em hề sẽ ao cùng anh mà không có gì phải buồn đã ao thì sẽ loại, có người ao cùng cho bớt cô đơn. Trẻ bị loại. Chứ trẻ bị loại rồi, em Tú chưa, em Tú vẫn còn cơ hội mà. Không sao anh ơi, ít ra anh cũng tấu hài rồi. <laughs> Top 150k nhỉ? À, ok Long hoàng nhé, em cảm ơn anh nha. Tầm này me hay VTT TeamView CSGO đỡ nổi. <laughs> dạo này mình nhặt đồ trong đây cảm giác không được luôn á thật làm mấy găng đi không ai nhặt găng thì làm mấy găng làm cái găng vậy gớp chè có ý định ao tim rồi à anh à có đâu có đâu tận cùng của trứng hai mươi sáu rau tiếp à lại là cái trứng này à trứng này căng nhá ông chè ao giải rồi sao anh em có mình vui thế kiếm Trang xuất đi tiếp không Có cần hạ tiêu chí cô kèo top một khó cho trẻ quá. Cảm ơn Hồng Đức nhá. Anh Tú chưa, anh Tú chưa, anh Tú chưa. Có thực sự là đánh tiếp không vậy anh Tú à? Được mà, được mà mọi người tin em Tú đây, tin em Tú đây. Em Tú lo được. Bình tĩnh thôi mọi người ạ. Let's begin again. Lại là hộ pháp. Cố lên bro. Cái này cũng ngon. Mình với lại phước lành đi. Hai cái sardine nè. <coughs> là chắn siêu nghệ ngon này luật sư bình thường thua có tính toán Trái tim siêu nghệ Biora. Chỉ có Oriana Mọc mới cứu được Ush. trẻ thôi. Có chắc nở trứng được không vậy? À? Phải tùy bài ra nữa anh em ạ. Tùy bài ra nữa mọi người ơi. Miss Fortune Talon nghĩ là giữ máu đi mình làm một trận ta lông nữa anh em ạ ta lông đi Tội chè, biết là ao dài rồi mà vẫn phải đánh tiếp để hoàn thành vòng bảng. làm bài ta lông ba sao xin cả lobby á ba dốc đồ cũng ngon cơ này giáp lửa với cả re ke mạnh quá anh em ơi ui tướng như lối đi riêng á bây giờ mình đang có một cái cung mà hello duy khanh nhá thoi mà là thoi thóp hoặc thoi cút bỏ dốc đồ anh em ạ à. nghĩ là mua lại bọn dốc đồ đi tí kẹp vào cũng được di hin à mình đang tính tí nữa kẹp dốc đồ vào ấy ok luôn là di hin á tí kẹp dốc đồ vào có con uh, gì nhở có con uh, cookie ngon shin dam à? hai con eco á Ôi, đây à thôi mình nghĩ là bỏ đi không cần đâu không cần zihin đâu mình nghĩ là form này đẹp ok hơn á ok đánh gb đi âm tú á không không Em nghĩ nên có chức năng bán quả trứng đối với những người cô nở được như GFG. Có làm việc được không đây GF trẻ comeback D? Mình cần một con hai sao á. một hai ba bốn năm năm đôi lận mọi người ơi như vậy tanh to hơn nhưng mà ít đam hơn Đấy con Bram vào CC phát đi. Để cho mỗi tình đau tan vỡ Trôn dẫu trong từng giấc mơ khi còn 거요. 오씨. Mình nhiều đôi quá. Lên được GNA hai tầm này là em tú đép lên tám luôn á. mình cần lấy cung thì đẹp hết mất cung mà ui cv cầm cung á găng cũng được mình thấy nó red side đấy anh em ạ à. red side bốn tiến công hai đấu sĩ luôn chắc là mình zoom một chút á blitz hai à. né dắp lửa đi anh em ạ cho dích tài xế không anh tú ừ anh tú cho ở đây tớ chưa anh tú quên á cc đẹp hai hai hai hai này được nhá trận này lo được á con cá sớm á con yêu thích của mình á đai máu này tí làm cái re ke hoặc là cái à, vút bẫy hoặc là đột tanh cho con cá cũng được giờ mình lên cấp được mình cho con này vào xong rồi con Iz vào đây nữa cũng ok còn không thì z sai với cả iz z sai với iz thì bốn tiến công có tái chế với cả đấu sĩ luôn thì đẹp nhất nước mắt nè à, dây chuyền nè à, quỷ thư à đồ hơi xấu anh em ạ đồ hơi xấu hơi xấu tử nhá đồ hơi xấu á dây chuyền hoặc dép máu thôi dây chuyền với quỷ thư rồi nhà này lên tám rồi anh em ạ ê kéo được con này à ngon á ê nhưng mà họ có reri anh em ơi họ reri hơi ghê trận này mình đánh bằng cá nhá không ra chiêu được kìa hai hai hai rồi trứng có nở được không vậy mặt cười go lại một chút anh em ạ Like... tí nữa mình lấy được cái kháng hoặc là ba tia nữa thì đẹp đỡ vần hai gì đấy bài mình đép được à, thua một set là đẹp nhá tí bài mình full hai chắc là mạnh lắm á xẻng à galio ngon đấy xẻng á xẻng thì biến được gì nhở anh em nhờ cơ bản là bây giờ mình lấy mấy cái đồ này về ống phế cơ chắc là mình lấy xẻng đi anh em ạ làm cái xẻng đi chào anh tú nhé chào minh quân nhá em tú đang đánh giải một chút mọi người ạ lên chín đánh năm tiền nữa đánh lobby giải lên chín khó lắm đánh mà lobby bình thường thì mình lên ngay mình là đủ đam mà ăn thêm một chút tanh đi thêm một chút tanh gậy lốc thì không cần quên để Leona qua đây anh em ạ Leona khiêu khích thì ngon hơn đồ ngon nhá hai hai hai ui còn cái huyết kiếm nữa này năm tướng năm bốn tướng năm vàng với cả cái này à mình nghĩ là lấy cái này thì đánh chắc cốp hơn lấy bốn tướng năm vàng thì có con zin x ngon dây si ngon với cả con cá ngon còn lại thì bình thường còn mình nghĩ là nếu mà bình thường thì lấy cái này ngon hơn này lá chắn tầm xa ngon hơn lá chắn tầm xa kiểu chắc cốp hơn á đánh nó không bị sợ chết nhà này có đời vần mình nghĩ là đủ tanh rồi á là cái này đi ngon ngon ngon ngon ngon ngon từ nhá bỏ bớt vệ sĩ ra bỏ bớt tiến công ra galio thì phải lên chín cơ mới làm được những nốt đêm mang đầy sự tuyệt vọng của GF che mặt cười. Mình nghĩ là đủ tanh rồi khỏi cần Galio cũng được á, Galio tốn slot quá. bỏ galio đi anh em ạ vệ sĩ này chắc là bỏ đi nhá cái vệ sĩ này thôi kệ nó coi như là đấy thì con zinix ok không bỏ hai con này đi à còn không thì bỏ sivir đi cung này And Long Hello. Deeds, not words. True explorers follow the compass in their heart. tí bỏ con van ra nữa này bỏ van đi con này ngon quá nhở cái xẻng này phế luôn á thật xẻng này hơi phế giao sau lên cấp 32 tiền 32 tiền là có 30 tiền để roll 30 tiền để roll Em trẻ nghĩ sao về Silver thuật sư? Đúng top 5 thế Let the monster out. You deserve better. Disappointing. Không được nhìn trứng luôn Mình lấy được trứng là ngon đấy Bài mình đang thiếu đồ đam quá mấy cái nhà này kinh đấy bài mình không có đam ấy bài mình thiếu đam quá quả trứng có gì vậy à? quả trứng có cái top bốn á đỡ vần đáp kinh nhở đánh bằng máu à ừ nói chung là lúc sau mình lấy cái lấy cái lõi năm à, tướng năm vàng ấy thì nói chung là ra được tướng thì ngon nhưng mà không ra được thì hơi cùi với cả mình không có cung xanh á thành ra là mình đép không được nhà này nổ hũ thì không nói nè cơ bản là trứng lâu quá mình mà nở trứng thì đẹp trứng của mình nhiều khi có đồ đam á thì bài mình bách được nhưng mà mình nghĩ là top bốn cũng được không thật ra là top bốn không được nói chung là mình nghĩ là mình vào rồi tại vì cơ bản là anh vương là người cạnh tranh điểm với mình nè mà bây giờ anh vương anh vương điểm thấp ấy thành ra là mình có cơ hội vào á anh vương trận anh vương tính đến cái trận trước là đang thua mình bốn điểm mà bây giờ anh vương top tám là anh vương một điểm mình à, sáu điểm là hơn anh vương năm điểm nữa là mình chín điểm á nói chung là trận sau anh vương mà top một mình mà top tám ấy thì mình bị loại nhá nếu mà anh vương top một mình top tám thì anh vương bị loại còn không thì mình vào chắc rồi anh vương nói chung là top một mình top tám thì mới bị loại thôi trận sau mình top bảy là vào nói chung là trận sau mình top bảy là mình vào chắc rồi á thành ra đánh tà tà thôi mình nghĩ là vào vòng trong đi ở tính tiếp tại vì bây giờ anh vương đang thua mình đến tận chín điểm lận thì bây giờ anh vương phải top một cơ mà anh vương top một đồng nghĩa với việc mình top tám nữa cơ thì mới được còn không thì hơi khó ui kinh đấy and lie Don't need nay có đến nay Ori tanh luôn Gario Ui, ghê đấy sang ăn em chè đi dỡ người nỡ đâu em ơi chắc em đã đi rồi chỉ còn anh nơi đây một mình phải uống cho quên mà thôi đợi người đâu ai biết trước lúc ta yêu điên cuồng chỉ còn nơi đây lanh đênh theo anh ngày tháng năm dài Mỗi năm giây chủ sở hữu phát ra một vùng hào quang cho đồng minh trong hai ô, hồi cho 25% máu đã mất, đồng minh chịu ảnh hưởng nhận 25% sát thương giảm từ các kỹ năng và đòn đánh diện rộng trong 5 giây. Ghê nhỉ. Sắp Ariba à? 6 con. con galio để hay này tim băng vào một chút một nhảy hai ui con lulu điên kìa sáu thách đấu bốn máy móc hai thuật sư <laughs> hai hai bingo lô hai em tú ờ, em tú né top tám là vào em tú đánh top bảy là vào top bảy em tú vào cố lên cố lên em tú đi vệ sinh đấy toàn là một sao anh em ạ mình lên chín quả hơi dở ấy. nếu mà đánh đánh chắc cốp thì chắc là zone tám á zone chín hơi phê quá em tú được cái top một nào chưa em tú chưa mọi người ơi nhưng mà em tú vào rồi em tú không top tám là em tú vào thành ra là cứ tà tà thôi bây giờ mình không top tám là mình vào chắc rồi na na na na làm cái cung đi chắc em đã đi rồi chỉ còn anh ở đây một mình phải uống cho quên mặt thôi gậy à? follow the compass in their heart. my specialty. Oosh. giảm năng lượng à? không có con nào vậy ngoại binh nhâm tú đâu ngoại binh nhâm tú đâu từ nhá không có ngoại binh em ạ không có ngoại binh phế nhờ mặt rất láo à có đâu mọi người có đâu Giữa người nỗi đau em hỡi Nỗi nhớ mang theo một đời Để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em ơi Biển rộng trời cao tâm tối Bởi anh đi mất rồi Chỉ còn anh nơi đây một mình Giữa chốn đông người Sao không úp cấp em Tú à? Em Tú muốn eco lấy ngoại binh á Sẻng sẻng Sẻng ba sẻng Không có con ngoại binh nào nhà này bắt hai con ngoại binh rồi tí nữa mình làm năm ngoại binh cũng được á nhà nào cũng bắt ngoại binh ạ gậy đi gậy đi em tú xin gậy nào hai hai hai hai em tú cần ngoại binh ngoại binh nào đây rồi một con rồi một con rồi anh em ơi đột biến giảm năng lượng ui rác hai luôn liếm tú chịu rác hai chị ôi thôi trong túi đẹp con nè một con thôi một con thôi ứa, cố lên hai con ờ ok ba con Elasima ngoại binh vẫn không có à mình muốn eco tiền đấy anh em ạ hai thua đẹp thua đẹp thua đẹp ấy à con cam bill này uy lao đây ôi hãy cuốn cho anh một điều nữa đi hãy cuốn cho anh một điều nữa đi sao mắt mình thì em bị díu chi ao trình dài này quá dù versus lobby nào cũng cô cản chi ao top dc thật sự tư duy khác biệt lại kháng phép được ngoại binh cái đấu sĩ thì đẹp quá renanta mình đang tính đánh khazik á khazik thì có sát thủ với cả huyết kiếm này Renanta thì bây giờ phải mất cái ấn này à? lại là chấp một lõi à lại là phải chấp à vẫn là phải chấp và có vì gì thế game ơi ôi cạp cố ăn top nha em tú à ok ok em tú cố tiên chi với cả lì xì à tiên chi thì mày ngon nào mình nghĩ là lấy lì xì đi từ nhá được ấy được ấy ngon á ngon nhá tuyến đột biến nhưng mà mình nghĩ là ở chợ ớt xẻng ấy nên là từ từ nhá nhiều khi ở chợ ớt xẻng á ở chợ ớt xẻng thì ngon hơn anh em ạ đây này mà nhà này hơi yếu anh em ạ bài mình cũng yếu cơ bài này có quỷ thư bài mình có quỷ thư mình có test sai hai cố lên ok làm trận kazik nhá đóng phép tiếp vào phải lấy con vi anh em ạ chè bỏ ngoài binh đi em ạ tầm mày giữ máu lại nhá đằng nào cũng rời giải rồi em làm thử thách chơi game bằng chân ai càn cũng cô dừng đi ghét go. Mình gần Kha'Zix nữa anh em ạ. Nhà anh Vương đợi vần. lên tám được rồi ngon chết rồi đấy nào sau lên nhá con này tầm quyền năng ba sát thủ ba đấu sĩ à cai xa à? giờ mình kẹp mà bảy đột biến phải là ấy cơ phải lên chín mới kẹp được anh em ạ còn không thì hơi khó mình nghĩ là không còn nhiều xin cũng cai xa cai xa cầm giáp à không ngon lắm anh em ạ Mà ra hai mình nghĩ là ngon hơn á mà ra hai cầm blue ngon hơn tí mình dôn mấy con này hai là được này cái xe cầm một cái dép hơi phế cần khazik hai hơn đấy con à, con uh, à, adui hai của mình không có đồ cũng vậy สียงอะเสียง Let's get Time to start some trouble. Nghe mùi tóc tám quá anh chè ơi. sắp đi rồi ừ tôi sắp cút đến nơi Top 8 được thêm vào dương của bạn. Nhà này chắc là win được á. Nhà này không có đam sốc á, mình nghĩ là không sợ đâu. Mình có cái độc hành á. Mà có út rồng. Kazik của mình một sao nha mọi. nhà mình có con vi nữa. siêu đen ừ không sao mọi người ạ cố lên làm tú vô tốt được rồi ok mọi người ơi ok nhà này lấy trứng á anh xì lai hãy to lên some trouble. mặt căng như đánh giặc vậy anh tú ở có dạ. đâu có đâu em tú kiểu vậy mặt em tú như vậy á bài mình vào top thì nói chung là vào vòng trong rồi ui con Eri của mình mà có kiếm súng trận này chắc là vô địch luôn á thật nhưng mà không có nhưng mà cá dích Kazik. Imagine Kazik. heroes. Kazik. Kazik. Kazik. Break or forge into something greater. kiếm súng kinh quá luôn hay à nói chung là khúc kia em tú nghĩ là lấy cái độc hành ấy thì dãy được xong rồi mọi người ạ thôi em tú ọp đây mọi người tối em tú on nhá cảm ơn mọi người theo dõi và ủng hộ em tú nha bye bye mọi người chúc mọi người buổi chiều vui vẻ em tú ọp cái